Chào các bạn, ngày hôm nay chúng tôi hướng dẫn à, các bạn một cái video là uh, hướng dẫn phun phân silic cho vải tại thời điểm uh, tháng 8 âm lịch của năm 2022 uh, trên uh, Và cái video này thực hiện uh, trong cái mô hình của Hợp tác xã Thắng Lợi uh, thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phủ Cừ, uh, tỉnh Hưng Yên uh, Và trên vườn của nhà bạn Nguyễn À, Tiến Thiều, là giám đốc hợp tác xã và sau đây thì mình cùng nhau chúng ta đi ra vườn để chúng ta thực hiện cái video này ạ. Vâng. Vâng. Trước hết mời các bạn à, đi vào trong kia để vâng. ta phun pha, pha phân trước đã. Vâng. Hướng dẫn cách pha pha phân trước đã. Vâng. Đúng rồi. Đây. Cho thử trong can. Cho cái này đánh phun để chắc nhanh can này là một túi phân Silic Tân Phát Có trọng lượng là 300g hay là còn gọi là ba lạng Đây là dòng phân phân hủy nhanh à, Nhanh gấp 20 lần cái phân à, rắc bón gốc này Và tại thời điểm này thì để phun ờ, cho cái lứa lọc thứ ba là cái lứa lọc cho vải để quyết định cái ra hoa đậu quả sau này thì chúng ta lên dùng cái túi 300g này chúng ta pha với tỷ lệ là từ 60 cho đến 100 lít nước và phun cho với những cây vải khoảng 25 tuổi này thì chúng ta áp dụng cho khoảng 10 cây ạ. Vâng, và sau đây thì bạn lấy kéo để cắt đi. Và ở đây chúng tôi đã chuẩn bị nước sẵn sàng đây rồi ạ. Vâng. vâng bạn à, pha trước vào cái xô xong để đổ nước ấy vào. Để chơi là pha vào xô. Vâng. cứ để tránh ờ, bị tắc vòi thì bà con nên pha trước vào trong một cái xô như thế này. Không, thưa các bác ạ, à, cái này là tan hay không không quan trọng lắm. Tại vì là cái này là cái ờ, dinh dưỡng của phân nó làm vỏ bên ngoài bên phân. Cho nên là khi mình pha vào nước một cái là cái chất lượng nó tan ra nước hết. Thế còn cái cái bã này nó chỉ là có tính chất là giữ chất phân và đồng thời cải tạo đất thôi. Cho nên là khi mình pha thế này chỉ khoáng lên một tí thôi là mình có thể sử dụng phun được rồi. Không cần thiết là phải quá lớn như các bác tốt nhưng mà làm tốt hơn ý, thì các bác có thể là pha từ hôm trước hoặc pha trước mấy tiếng đồng hồ để sẵn đấy sau đến lúc khác là bác ấy thôi. Đấy. Sau đây là đây bạn đã pha rồi và sau đây bác bạn đã đổ đổ vào vào phi đây. Vâng, được rồi cứ đổ vào đi. đổ thêm nước vào cho đầy. Cái này là cái thùng này là 120 lít và đây À thế thì cho cho ờ, hơn ờ 60 lít thôi ở trong đây đầy trăm hai cơ mà các bạn cái này nó cũng tan hết một ờ. ít con lắm thôi được cứ cho dưới được gần hết gần hết rồi cái này thì mình có thể cho thêm nước vào làm loãng ra để tưới vào cây được nhé bà con không nên bỏ cái bã phân này vì cái bã phân này thì nó sẽ cải tạo đất rất là tốt và nướng sau khi mà ta pha một cái cân silic loại 300 g với một cái nước này rồi thì ta chắc lấy nước ta đổ vào trong khi này và còn cái bã thì các bác có thể hòa loãng ra để tưới vào một số công kênh thì cái bã này nó cải tạo rất là tốt thế và ở đây một cái chi này có dung tích là 120 lít thì uh, uh, bạn Kiều đã chuẩn bị uh, là lửa cái chi này là 60 lít là một túi phân silic pha với tỷ lệ 60 lít nước là một cái lượng trung bình như vậy là bây giờ ta tiến hành phun và ta sẽ phun trong khoảng à, từ 10 cho đến 20 cây tùy theo độ tuổi. Thế phun đấm đìa không? Mà 25 tuổi như này thì chúng ta sẽ phun khoảng 10 cây. Thưa các bạn. Và yêu cầu khi phun thì à, các bác lên phun đấm đìa à, trên hai mặt lá và trực tiếp phun, phun vào thân trực tiếp phun vào thân và riêng phần gốc vâng. phun trực tiếp vào thân vào cành luôn à. thân gốc cành thân vâng. cành và riêng phần gốc thì các bác lên thiếu à, vài phun xuống như kiểu tưới đổ đấy tức là phun cả quanh tán các bác nhé đấy phun đậm đìa như vậy thì cái việc à, cái, cái gốc này nhá gốc này đây tôi vừa lấy tôi hỏi rồi tôi hỏi lại các bác nếu như cái gốc này bây giờ cây như chúng tôi khai kiệt ấy tức là nhiều nhà vườn là người ta còn làm như này xong người ta để ép ra hoa tức người ta khoanh hàng năm vâng. thế bây giờ nó kiệt đến năm thứ ba thứ tư nó kiệt bây giờ tức là mọc lấm mốc rêu và cái vỏ cây này nó nỏ chết kiệt đi à. nếu như khai thác tiếp ấy, thì khả năng là năm tới sẽ bị chết cây và quả không lớn lên đều thì cái vâng, thì cái cái, cái, cái phân này này cái phân này vâng cái phân này là các ờ, cô xem là liệu tưới và chăm sóc nó có tốt được không có thay đổi được cái cái cái, cái chất dinh dưỡng của cái cây này không vâng cái gốc này nó có bền lên được không ạ vâng cái câu hỏi này rất là hay ạ mời mời mời tất cả các bác tập trung ra đây đi mời, mời các bác ra đây bác bí thư trưởng thôn ra đây à, vâng một câu hỏi này rất là hay câu hỏi này đại diện cho tất cả các nhà vườn ở trong vải thì uh, ờ, ờ, cái uh, nếu như mà mình uh, chăm sóc thông thường thì um, do là mình uh, do cái uh, thói tập tục thói quen canh tác là bà con chỉ bón phân đa lượng thôi mà ít khi sử dụng phân trung vi lượng chính vì vậy mà mình khai thác dạng kiệt cây cho nên là cái vỏ của nó là gần như là bị chết bị khô cái vỏ bị khô kiệt đi và nó những cái, cái những cái tế bào này nó không tái tạo lại được cho nên cái đường dẫn cái đường dẫn nó lên cây kém chính vì vậy mà cái hoa quả cái hoa quả và cây nếu nó phát triển nó không được rất ờ, khổ sinh trưởng phát triển không tốt thì khi mà phun cái phân silic này vào thì um, nó sẽ làm tái tạo mời các bác ta tiến nuôi đây vâng làm tái tạo lại cái cái cái lớp vỏ này à. vâng nó làm nó sẽ làm trẻ hóa cái lớp vỏ này lại à. nó làm trẻ hóa lớp vỏ này lại và nó làm trẻ như thế nào thì thứ nhất đầu tiên là nó hạn chế được cái, cái nấm mốc ở trên bề mặt cái vỏ này sau đó nó rêu chết này vâng nó không bị rêu rêu lấm mốc nó nó nó không bị rêu rêu lấm mốc nữa cái vỏ nó nó tươi trở lại và nó trẻ như là 15 tuổi thôi tức là cây vải 20 năm tuổi nhưng nếu như các bác phun vào phun trực tiếp cái phân xí thịnh này vào đây thì sẽ nó sẽ làm hết rêu rêu lấm mốc này hết những cái xì mủ trên thân này hết những cái um, hạn chế được cả những cái sông đục thân và đồng thời là nó làm cho trẻ hóa cái cái cái thân này trở lại cái cái cái cái da của nó là tươi hơn và nó trẻ như là 15 tuổi đấy nhưng mà phun một lần chưa giải quyết được đâu các bác nhé một lần chưa giải quyết được mà nó sẽ phải bằng nhiều lần ừ. nhiều lần ở đây là có nghĩa là các bác phải phun từ uh, à, 5 đến 7 lần thì nó mới hết hẳn hết hoàn toàn ở đây thì nhà bạn Nguyễn Tiến Thiều đã phun lần này lần thứ năm cho nên là các bác nhìn thấy ở thân cây đây là các bác thấy ờ, nhận xét từ cái thân cây thế nào Chứ nó sạch hơn thân cây nó sạch sẽ hơn ờ, cái cái thân cây này ờ, nó sạch sẽ hơn cái vườn kia nhiều không ạ nhiều không các bác sạch hơn vâng. vườn chưa phun sạch sẽ và sau đây thì mình cùng nhau ta nhận thức nhận xét về những cái lá cây đây mình có thể đứng nuôi ra ngoài này lá đấy vâng à, tí nữa thì mình sẽ gặp bạn Nguyễn Tiến Điều để hỏi lại vấn đề là phun vào những thời điểm nào để các bác học tập thì cái thưa các bác là à, chúng tôi cũng gặp bạn Nguyễn Tiến Thiều trong cái ờ, đợt của Trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh Hải Dương tổ chức à, khi về tham quan ở tại Hải Dương à, về cái những cái vườn vải thì chúng tôi nhận xét thấy là những cái vườn vải mà khi mà trung tâm xúc tiến thương mại đến thăm thì thấy là cây nó kiệt quệ lá nó cằn và nó thưa thớt và quả nó kém chính vì vậy mà chúng tôi đã tặng phân cho bạn thiều để về làm chương trình thì um, uh, bạn thiều uh, Trước khi để nhận xét về lá thì bạn trả lời cho các bác biết là mình đã phun vào những giai đoạn nào và phun được mấy lần rồi? Ờ, cái ờ, khi ờ, dùng phân Nick dùng ờ, như này là 4 lần. À, sau thu hoạch à, phun lần đầu tiên để cho cây vải này ra lộc. Lần thứ hai là cái vải đã ra lộc rồi thì có phun tiếp là cùng với thuốc sâu cho cây cây vải cái cho cái lộc nó dính. Và lần thứ ba nữa là cây vải này ra lần lộc thứ hai và thì ờ, sau khi mà đã thực hiện được 4 ờ, lần lần này là lần thứ năm ý, thì ta cùng nhau nhận xét về cái lá này ạ à? mời các bác nhận xét đi ạ không cái lá này là dày và nó lá bóng hơn đẹp. Vâng. bóng hơn khỏe lá vâng. cây hơn. nó bóng lá nó bóng như là như là trắng một lớp mỡ đây này ừ. các bác nhìn này cái lá nó dày và hai mặt lá nó đều đẹp này đây các bác nhé hai mặt lá đều đẹp nếu như các bác mà phun kích thích và phun một số những cái thuốc bảo vệ thực vật thì có thể một mặt lá đẹp nhưng mặt sau không đẹp đây nhưng mà mặt hai mặt lá đều rất luôn vẫn nấm vâng, vâng. <clears throat> À, bạn là Thiều bạn thì thử cho nhận xét về cái khi sử dụng đây. cái phân silic này ấy, phun cho cây thì bạn nhận xét về cái cây của mình so với trước đây và so với mọi năm này như thế nào? À, có một cái ờ, rõ nhất đối với người nông dân là thấy là cái cây nó yếu ấy. yếu. À, khi phun silic thì nó cho ra lộc sớm hơn tức là phục hồi cây nhanh hơn phục hồi cây nhanh hơn à, thứ hai nữa là các bác đang nhìn thấy rất rõ lá của nó là xanh khỏe đúng rồi còn đang ờ, kỳ vọng lớn nhất là sắp tới là nhất là về cái hiệu quả là nó sẽ cho cái hiệu cao hơn phòng tránh sâu bệnh tốt hơn và trị sâu hơn đây là cái kỳ vọng và bây giờ mình sang ờ, vào sang bên cây này cây trước cửa nhà mình đây thì để chúng ta nhận xét về cái lộc của nó như các bác nhé vừa mình nhận xét về cái lá rồi giờ mình sẽ nhận xét về cái lộc của nó như nào thì ờ, đây mình mình thấy cái cây này thì các bác thấy là cây nào ra đào nhưng lá dài nhưng đây này tôi đánh cái cái cái, cái đầu trâu này đánh liên tục nhưng mà lá lộc của tôi ra màu nó vẫn cứ non xuống nhưng mà rất mỏng mỏng ạ à, lá nó mỏng hả bác lá nó mỏng chứ còn đang nói đây này cái loại này chúng tôi phải kích thích rất nhiều chứ không phải à. không Vâng. liên tục tôi Bác đang đang, ờ, đang sử dụng cái này để phun sử dụng để, để, để, ra kích kích lọc. Nhưng mà lá vâng. nó mỏng hơn. Vâng. Đấy. Đấy. Thế nên đây tôi đây, đã, ra, đã ra dùng rồi. Đây là gây gần, gần gần gần. Chứ nó không được dày như cái loại lá này. Đây. Cái này nó không được khỏe này, cái lá này, lá này, cái này này là cũng phát nọc nhưng mà lá lọc nó mỏng à, nó, mỏng, mỏng rất nhiều nó không khỏe như cái này không khỏe như cái vâng. này vâng. mà mà mà tức là trong khi đó cái này già này rồi nhá già này thì mặt bên trên này là rất là đẹp vâng. nhưng mặt dưới này dẹp sát bám kín luôn thế à à thế à và đặc biệt nữa là cái khi mùa thu quả đấy à. như của các bác vừa nói cái chùm quả ấy, rất sai nhưng chỉ chảy trong một hai ngày nếu không chảy hết thì các cái chùm ở dưới này này Dụng. tức là nó mu không phải nguội đen hết à, thế à? tức là dẹp sáp vào nguội à? nó làm mất màu luôn à, thế đấy à? là dẹp đông không chảy được thế à? đấy dẹp đông hoặc cái loại là ờ, dẹp sáp đấy vâng. năm ngoái cái, cái vườn trước cửa tôi tức là một ngày hôm trước bán 21 nghìn nhưng ba ngày sau bán 7 nghìn Tức nó tụt hết mất mã Hết mất mất mã thì không còn giá trị nữa Nó mất mã luôn Thối luôn đấy Đấy nó thối luôn dụng một loạt Sợ đến dụng một loạt luôn Nhà tôi đồng ngoái hết đấy Ngay ở đồng ngoái Đấy ngay đồng ngoái tôi nghe đồng ngoái ừ. Mà chỉ có sau 3 ngày thôi Ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 bán 7 nghìn Đấy chỉ tranh nhau có 3 ngày thôi mà một quả. ngày ngày mùng 3 tháng 5 là tôi bán 21.000 cân cân tại nhà nhưng mà ngày mùng 7 tháng 3 7.000 lúc ra xe coi lúc hết không còn nữa mà những cái lá này thì các bác thấy rằng chắc là là hứa hẹn cái vụ là tới này là rất đẹp lá này nó khỏe vì thứ nhất là cái mặt phải này nhưng mà đặc biệt phải nhìn nếu nhìn cây có khỏe không là phải nhìn mặt trái à. vì cái mặt trái này là ít được sâu và ít người chăm sóc hơn à. thế nhưng mà nếu như nó khỏe mà nó dưỡng được đây cái sâu nó không ám ở đây à. cái mặt sáu này mặt trái này là nó phải xanh bền à. mà cái gân cốt này của nó phải rõ ra nó đều như này nó mới khỏe à. còn cái thằng kia đa số cái mặt này này cái mặt trên là xanh đen nhưng mặt dưới này nó cái kiểu bạc bạc à. tức là à. nó nó xanh bạc à. xanh à. đấy tức là nó nó, nó, nó khác màu đi xong là cái dẹp sáp đấy và cái cái cái muội tức là muội chảo đấy mà à. đây là nó bám luôn bám luôn là cái này chăm cực kỳ khó mà làm vào hoa cũng cực kỳ khó rất hay dụng ở đó Vâng, Chứ không cái lá này mà đây là chúng tôi kích thì đây là đây là chúng tôi đã bỏ chỉ có hãng đầu châu này là nhất hội để kích lọc kích đá kích hoa vâng. mà nói thật là ví dụ nhãn của hoa của tôi các cái đều giờ lọc nhà chúng tôi xanh đen hết nhưng mà thực tế tôi làm quả nếu chúng tôi là xác định ấy, anh nào mà cố cố khai thác đến vụ thứ tư thứ năm nữa cây sẽ chết vâng. đấy như vừa nãy tôi nói với lại bác vâng. giám đốc để hiểu đấy vâng. là cái vâng là cái cái gốc này này cái gốc này là bây giờ là chúng tôi cứ lỏa hết đấy nó không phát triển đi được Vậy mà rêu cứ bám hết đi xong là cứ thế đấy mà cạo ra thì cây nào chúng tôi cạo ra mà phun vào thì phát triển cái lá này còn giữ được nhưng vâng. nếu cây nào không cạo ấy lập tức là nó cứ nhỏ nỏ dần đi vâng, nó bị khô tế bào tức là khô tế thân nữa đấy à, tức là nó không cây không không không đấy. cơ bản nó mà đấy là vườn cao còn vườn trũng có nước cái chớm nước này là như trong làng tôi là chết một loạt rồi cây đã chết rồi chứ không tức là ngập nước phát mưa ngập nước không chịu được chết luôn thì nó sẽ yếu hơn cái cây vải thì không nhãn hoặc vải cũng thế chú ạ vải đây đang vải khỏe hơn vải đang nói khỏe hơn thì ở trong ờ, khu ở mình ờ, ngập nước rồi là cũng vỡ được nước non là chết đặt ra là vừa rồi có cây vải kia rất là yếu vâng. thì khi cộng citric vào thì nó lọc thôi xin mời các bạn vào thăm cái cây vải đấy cả đây là lộc này đợt này thì nó ra đương nhiên là lộc này là lộc đây là lộc hai rồi. Ừ. Thế là video này anh dài rồi. đấy. hai nữa là có nó khi bị cây bị xước ra mà thì nó lại phát bệnh à. là nhiễm bệnh nấm bệnh vâng. thì làm cây sùi ra nhiều đúng rồi đấy thế bây giờ dùng cái phân silic này mà hạn chế được cái cái nấm bệnh vâng. đấy mà không cần dùng khoanh nữa là chúng tôi thấy không phải khoanh cây nữa đấy không vâng. phải khoanh cây vâng. rất yêu việt mà vâng. dân chúng tôi rất mong như thế vâng. thật sự là như thế vâng. đấy vì lý do là chúng tôi là trồng cây vải ra là rất muốn là làm sao cho nó thu cái lợi nhuận cao hiện nay chúng tôi đang sử dụng tháp phanh cây đấy thấy phanh lý do như này thì thân cây thì thường thì thường là hay nhiễm bệnh bệnh chủ yếu bệnh đấm bệnh phùi cành phùi thân cây ra thế mà chúng tôi khắc phục là rất khó thế nên là bây giờ chúng tôi thấy mà cái công ty về phân bón Sinic này là phun vào thân cây làm không cần phải phun không cần phải khoanh vâng. mà vẫn ra quả đều vâng. đẹp vâng. tôi, tôi rất mong muốn là, là ờ, được như thế mà tôi, tôi hỏi là bây giờ là chúng tôi áp dụng như thế thì có thành công không vâng câu hỏi này vâng. rất hay vâng. vâng thưa các bác là ờ, do là mình ờ, trước đây mình chỉ dùng con đa lượng mà trong một số phân đa lượng thì cái hàm lượng đạm nó quá cao chính vậy vậy nó bốc lên lá nhiều nó làm cho lá là xanh tốt xung dây nhưng mà quả hoa quả lại kém chính vì vậy mà các bác phải khoanh để các bác hạn chế được cái dinh dưỡng để nó bớt lên lá thì nó mới mới mới tập trung vào hoa quả được thì uh, chính vì vậy mà công ty ờ, phân bón cho ra đời cái dòng phân này để nó không làm tốt đốt tức là nó tốt lá lá nó cũng vừa cây lá nó tốt vừa nhưng mà nó tập trung vào hoa quả tốt và uh, khi mà dùng con virus này thì các bác đặc biệt là các bác không được khoanh cây khi mà các bác cứ giảm đến một nửa lượng phân đa lượng thành dùng kết hợp với phân virus này thì các bác không phải khoanh cây vì là cái cơ chế của phân virus này nó không cho tốt nốt nó làm cho tóc bùn không tốt nốt và không tốt nốt thì nó không băng dinh dưỡng nhiều lên lá nó không nuôi lá nó không hoàn toàn nuôi lá nhé mà nó để dành những cái dinh dưỡng để nuôi hoa và cho tỷ lệ đậu quả nuôi, nuôi, nuôi, nuôi hoa và nuôi quả tốt hơn chính vì vậy mà các bác không phải khoanh khoanh cây mà hiệu quả nó vẫn cho sai hoa đậu quả vẫn cho năng suất cao và chúng tôi khẳng định với các bác khi mà uh, làm theo cái phương pháp không cần khoanh cây nhưng chỉ để sai hoa đậu quả cao và vẫn đảm bảo cái chất lượng vải ngon vẫn đảm bảo chất lượng vải ngon và đặc biệt là lại còn cho các bác được thu hoạch sớm sử dụng thì um, khi mà mình phun cái phân physic lên thân như này thì nó ví dụ vào những cái thời điểm mà à, đặt, có một cái lưu ý cho các bác như này nhé các bác phải phun cái túi 300 gram 300 này là phun theo tỷ lệ phun theo là một túi pha với tỷ lệ là 60 ml nước để phun đầu tiên là mình ờ, phun sau thu hoạch khoảng độ 5 đến 7 ngày và sau 5 7 ngày chúng ta lại phun tiếp một lần cái lần này để làm gì ạ cái lần này để cho cái mầm hoa cái mầm mầm nọc này này nó già hóa nhanh nó già hóa nhanh thì nó sẽ liên quan đến cái mầm nọc sau cái lứa nọc sau phải không ạ liên quan đến lứa nọc sau và đồng thời là khi mà cái mầm nọc này nó già hóa nhanh thì nó làm cho cái kết cấu lá chặt chẽ và nó hạn chế sâu bệnh nếu như các bác không phun mà các bác không phun sau khi thu hoạch xong mà chúng ta không phun cái này mà chúng ta đợi thời tiết cứ để cho nó thời tiết nó thuận thì nó phát nổ ra mà nó không thuận thì thì, thì mãi nó mới ra lộc như vậy thì muộn thời vụ mà muộn thời vụ nó quyết định đến lộc muộn thì thời vụ muộn thời vụ muộn là một và thời vụ muộn là một hai là có thể còn mất mùa luôn vậy thì các bác phải chủ động phun cái này để lộc ra sớm lộc ra sớm và độc già hóa nhanh thì nó hạn chế sâu bệnh cũng như là nó lại còn liên quan đến lứa độc sau đấy thì phải cái lứa độc thứ hai thứ ba ở à, cái lứa độc uh, à, cái lần phun hai thì các bác có thể là kết hợp uh, giữa cái phân này với cả thuốc bảo vệ thực vật để giữ cái đấy luôn và cộng luôn vâng vâng vâng. vâng đặc biệt là các bác không được pha tỷ lệ là một túi phân này với hai hai ba có nghĩa là dưới 60 lít nước là chúng ta không lên. Bởi vì ta pha trở lên. Vâng, trên ở một cái hàm lượng đậm đặc quá thì lá nó sẽ bị xoăn. À. Đấy, cũng như con người mà uống thuốc ờ, bổ mà uống quá liều thì có thể dẫn đến chết người. Cho nên là Đấy, 5 bình, bốn bình đến năm bình trở lên. năm bình. Đấy, tưới tưới tưới. Cho nên là chúng ta pha cái tỷ lệ này à, từ 60 lít nước trở lên trở lên 100 lít đấy thì các bác phun đậm bia nhé vì 60 đến 100 lít cơ mà mình vâng, làm bốn bề vừa rồi là cái bình điện 18 à, lít này em phi à, pha làm ba bình ba bình vâng. tức là 60 lít cứ là 60 lít 60 dạ, lít ít nữa vâng. sắp 60 lít rồi còn bình nào 20 lít là cô làm bằng ờ, 80 lít cái này ờ, nếu như mà có lọc rồi đấy như của ờ, cô kia của bán này nếu có lọc rồi là ta phải phun cộng thêm thuốc sâu vâng. thì nó mới không có sâu còn khi cộng được với thuốc sâu cộng được với thuốc sâu hay rồi cộng được thuốc sâu cộng được với thuốc sâu thế còn khi mà bẻ quả xong mà để phun kích thích mầm lọc ấy thì phun độc mình nó phun độc mình nó các bác có thể là nếu như mà bác ờ, cẩn thận các bác kể phun phân hóa mầm hoa các vâng. cùng với nó luôn cũng được phân hóa mầm cũng hoa được. là phun của vâng. tháng 8 và 9 này này vâng. các bác cứ phun lúc nào mà cùng với cái khác cũng được này. Ừ. Vâng. vâng lượt đọc này ra rồi đi bắt đầu phun là phân hóa mầm hoa là, là tháng 9 tháng 9 tháng 10 vì để cho đỡ mất công nhiều mình chỉ cần phun lần nào mình kết hợp luôn kích thích mầm hoa là tháng 10 đến tháng 11 tháng 10 tháng 11 ừ. Đấy, điển hình cái cây này cực yếu luôn vừa rồi phun ra nó rất nhanh đúng rồi cây gần chết cây này héo tức là đây cây này gần chết quả xong là nó kiểu nó chơi nó chơi cái cây ở đấy thì nó cũng ra lọc cây này ra lọc bây giờ lọc ra đẹp rồi đấy còn gì à, bây giờ không nói bây giờ thì nhìn nhưng mà nó lấy lọc lại là khỏe này cây này khỏe lên này vâng cái à, này thưa các bác là khi ta dùng phân thường ấy nếu như mà mình không có cái à, cái những cái phân trung lượng ấy nó sẽ không hỗ trợ cho cái cái bộ rễ nó khỏe thì cây nó lấy thức ăn kém thì đến lúc mà thời tiết nó không thuận lợi là cây nó yếu đấy thế khi bây giờ mình có vào đủ một cái là chất nó có sức khỏe nó có sức sống đấy là nó lại khỏe ngay đấy năm nay là, là chủng là kiến dầu là thí điểm nếu mà nó vâng. quả cao mà cho xin hết nhà vâng thì à, các bác à, là làm theo hỗ trợ sang làm vâng. cho chúng tôi vâng bây giờ mình ra đây để xem cái lộc trực tiếp ở trên này. Vâng, ờ, thế, thế này là đẹp rồi. Thế nào bạn được ờ, Thiều là trước đây mới chưa có phân silic thì ờ, cái vải này như nào? cần nhận xét. Ừ, Thiều mới dùng gốc mình chiều đầu tiên. Chiều dùng đầu tiên này là mô hình ạ đẹp lắm ra trước thì cái phân chưa phân xương thì cái nọc vải này nó cũng vẫn phát triển vẫn dài bình thường Ờ, có điều là cái cái lộc mà khi có phân Silic vào thì nó sẽ cứng hơn, ừ. nó sẽ khỏe lộc hơn. Ờ, nó cũng về chiều dài kích cỡ thì nó cũng tương đương thôi. <coughs> đây là ở vâng. cái chỗ đây là lọc này là lọc ờ, lần thứ ba đây, nhỉ lọc ba đấy ba lọc ba lọc ba đấy lọc ba cái đây mới lọc hai đúng không cây này lọc hai cái này lọc ba lọc ba đây này cái này lọc ba rồi cái lọc ba lọc ba lọc này là lọc này mới là lọc ờ, để cho có quả đấy vâng. lọc này là thôi đây này vâng. đây mà phun giữa được sau là này là thứ ba đây này lọc rất đẹp nhỉ lọc này là thôi không phát triển được lọc này là lọc hoa không ra nữa đâu giờ ra đi nữa chín đến nơi thì cần lọc lọc cuối lọc đúng rồi còn là rất nhiều hơn là rất là cái giá cả nó nhá là nó độc quả đẹp tuyệt vời đang sát là mưa rồi cái là mưa ra là không đang chuẩn bị ra lộc cái đấy cái nào nó để vào là nó may ra hết rồi cái này mà thiếu nó làm năm nay hiệu quả mình nuôi cái nó có cả cái xã này làm chứ có cái duyên là cô tân lúc này đi nắm vải nắm hải dương ra cô là đi xuống nước ngoài mà của của năm nay mà tôi đi rất điển hình vâng vâng ờ, dạ, thì cũng vâng. à, là Cô cô cháu cái xe vâng. à thế à đây vâng. ừ. phải đúng là cây vải vào quay À, đây là cái mô hình của công ty Tân Phát phối hợp với cả chỗ hợp tác xã Thắng à, Thắng Lợi để để tổ chức ờ, làm với cái ờ, mô hình về vải ờ, ở xã Tam Đa, Phù Cừ, Hưng Yên. Thì ông có thể nói cho bà con biết quý danh và số điện thoại được không ạ? À, tôi là Nguyễn Tiến Thiều, đại diện hợp tác xã nông nghiệp Thắng Lợi. Vâng. là đại diện cho vùng vải của Hưng Yên vâng. vùng vải này chính sớm Phù Cử tại xã Tam Đa Phù Cử tỉnh Hưng Yên đây một vùng vải rất lớn ờ, cả huyện nên là hàng nghìn hecta à. hơn nghìn hecta vải à, sản lượng hàng năm có thể lên tới là tám chín nghìn tấn vải hàng à. năm thì à, đây là một vùng vải rất đặc trưng à, đang rất muốn ứng dụng công nghệ ở cây phân bón Smith à, Tân Phát hàng năm thì vải này đã chín vào giữa tháng 5 dương lịch hàng năm à, bắt đầu giữa tháng 5 dương lịch hàng năm là vải đã bắt đầu chín và đây là vải chín sớm của Hưng Yên. À. Vâng, à, cảm ơn ông. Là mong ông và cùng à, bà con là ra à, trong hợp tác xã thì mình cố gắng là tin tưởng phân Silic và theo dõi cái mô hình này để khi tới cái vụ thu hoạch thì chúng tôi lại về đây để hoặc là đến cái giai đoạn mà chăm sóc cần thiết thì chúng tôi sẽ về để cho bà con xem tình hình như là và thực hiện cái việc chăm bón tiếp theo ra sao. Chị cảm ơn kênh em ở công ty Tân Phát, Sinh Tân Phát rất mong là sẽ có sự phối hợp giữa công ty Tân Phát và vùng vải sớm của Hưng Yên à. có cái ờ, sự ờ, liên kết để làm sao mà có sự hỗ trợ để cây vải là nó sẽ phát triển tốt nhất phù hợp nhất ừ. đúng với lại cái bản chất cái cái, cái, của vùng xin cảm ơn công ty Tân Phát À, vâng thưa các bác là với cái cây vải của nhà Nguyễn Tiến Hiệu này đã sử dụng cái túi ờ, phân silic 300g này đã phun được lần này là lần thứ năm rồi thì uh, các bác sẽ hỏi rằng khi nào thì bón cái túi 5 cân này Đấy. Đấy, đúng rồi. vâng thì chúng tôi phổ biến là khi mà cái lọc này cái lọc này nó già hóa đi nó già hóa đi có nghĩa là à, nó khoảng độ hôm nay là âm lịch là 25 tháng 8 năm 2022 à, và dương lịch thì là 20. ngày 20 tháng 9 năm 2022 thì đến khoảng cuối tháng 8 à, cuối tháng 9 cuối, cuối, à, cuối tháng cuối tháng 9 tháng 9 âm lịch cuối tháng 9 âm tức là tháng và dương lịch là khoảng 15 tháng 10 dương dương lịch là 15 tháng 10 dương lịch là khoảng 15 tháng 10 thì khi mà cái mầm hoa này cái mầm độc này nó già hóa đi thì lúc này ta sẽ bón cái túi 5 cân ta sẽ bón từ 5 nạng cho đến một cân trên một gốc tùy theo độ tuổi theo độ tuổi đấy à, vâng thì um, các bác uh, sẽ bón quanh tán lúc đấy chúng tôi sẽ xuống đây làm một cái video để hướng dẫn là bón cái túi 5 cân này chúng ta sẽ bón quanh tán đấy thì với cái cây vải mà đã phun năm lần như này rồi cái lượng xinic cũng tương đối rồi cũng không còn thiếu thì ta có thể bón là nửa cân nửa cân cái loại này ờ, cho một gốc ờ, vải khoảng 25 tuổi này thế còn ờ, với những cây mà nó đang thiếu cái phân xí đinh mà các bác chưa phun được đấy thì các bác lên chủ động bón khoảng độ 7 lạng cho đến một cân đấy. thì nó mới cân đối được dinh dưỡng bởi vì nó đang thiếu cái trung vi lượng mà đấy, thì các bác lên bón như vậy và <clears throat> sau đậu quả thì ta lại bón thêm một lứa nữa và còn sau một thời gian nữa thì tùy theo cây ta nhìn cây để bón phân thì các bác là những kỹ sư trồng vải các bác cũng biết rồi à, lên cân đối dinh dưỡng có cả đa lượng có cả trung vi lượng thì uh, cái hiệu quả uh, của cây vải sẽ tốt hơn và sẽ cho cái năng suất sai hoa đầu quả cũng chất lượng vải nó sẽ ngon hơn thì đến đây cái ờ, thời lượng của chúng tôi cũng đã hết mọi à, thắc mắc về phân bón silic cho cây vải à, hoặc là những cây trồng khác thì các bạn là trong à, bà con hãy liên hệ với tôi là Mỹ Thanh Tân số điện thoại của tôi là 0904 hoặc 0914 618 969 và để được cập nhật những thông tin mới nhất thì ờ, bà con nhớ nhấn vào nút hình của chuông vào chữ đăng ký miễn phí để được đón nhận nhiều video hay hơn nữa và nếu như bà con thấy rằng video của chúng tôi hữu ích thì bà con hãy chia sẻ video này cho mọi người thân và để cho những người trồng vải, những người trồng cây quả biết được một cái dòng phân chu vi lượng này đạt được cái hiệu quả năng suất chất lượng cao và hạn chế được sâu bệnh cũng như là tăng sức đề kháng cho cây để giúp cho cây sinh trưởng phát triển tốt và báo hiệu cho bà con có những vụ vải vụ ờ, mùa bội thu và cuối cùng thì xin được chào các bác ờ, ờ, và xin uh, Xin mời à, các bác là theo dõi cùng chúng tôi là theo dõi cái mô hình này của nhà bạn Nguyễn Tiến Thiều nhá. Wow, vâng, cảm ơn. Cảm ơn công ty. Công ty là bảo